Yeah.

ಆಮ್ಲಗ ಆಮ್ಲಗ ಶಿವು ಆಮ್ಲಗ ಗ ಶಿವು ಆಮ್ಲಗ ಶಿವು ಕಸ್ ಕಸ್ ಆಮ್ಲಗ ಶಿವು 他说。 được à? nào được ơi à, Simu nào được à? được ơi Simu nào được nào được ơi Simu nào được Thank Thank you.